đã biết bao người em buông câu nói ân hận từ trước quên rồi anh đau nhưng em nào thấm vì quá thương em nên anh bỏ qua tất cả nhưng đơn đau lòng em vẫn nặng lòng anh Vậy em có chắc khi bên một người Sẽ tốt hơn anh một đời nếu đúng như vậy Đi đi anh sẽ buông tay Đừng bận tâm anh mai sau thế nào Cuộc sống có ra làm sao Anh cũng không cần dám ba những lời hồi thắm